Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa luyện chữ sáng tạo. À, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bài đầu tiên à, sáng tạo với ANM. À, để bắt đầu sáng tạo với ANM, à, chúng ta cùng ôn lại một chút với chữ hoa à, viết thường. Bây giờ đầu tiên mình sẽ ôn lại chữ hoa trước. À, các bạn có còn nhớ là chữ hoa khi mình chữ chữ hoa a chữ âm a mà viết hoa mình sẽ viết như thế nào không à, độ cao của à, âm a bình thường nhỏ chữ nhỏ là hai ô ly rưỡi à, giờ mình sẽ à, viết âm a rồi mình sẽ bắt đầu phục ở đây rồi mình sẽ đánh một vòng dạ. và cao lên đây là hai eo rưỡi là ngay vị trí này rồi đó, bây giờ mình sẽ viết lại em a nha Rồi, MA bình thường mình viết như thế này. Bây giờ giới sáng tạo với MA à, thì mình mình sẽ hướng dẫn các bạn viết sáng tạo với chữ đứng trước à, khi các bạn quen rồi thì mình sẽ tự luyện với chữ nghiêng nha rồi à, các bạn quan sát qua một lần ha rồi vẫn các bạn thấy là độ cao vẫn đảm bảo là hai ô ly rưỡi rồi mình sáng tạo thêm nét này và nét bên đây à, mình viết lại cho các bạn dễ hình dung nha mình sẽ à, đặt bút kỹ hơn là các bạn sợ á, thì mình chỉ đặt bút ngay chính giữa ô ly này rồi mình viết một nét đầu cao hơn một ô ly thế này rồi mình nhấn bút ở vị trí này rồi mình đưa lên này cao hơn nét đầu tiên chút xíu rồi đưa lên vẫn đảm bảo cao là hai ô ly rưỡi rồi sau đó các bạn lượng cái nét này xuống rồi mình đưa lên thân nè đây rồi khi viết chữ sáng tạo thì các bạn chỉ cần lưu ý là à, mình vẫn giữ đảm bảo độ cao của từng con chữ còn cái nét sáng tạo còn lại là cái nét những nét còn lại như nét bên đây thì các bạn có thể to hoặc nhỏ Nguyễn làm sao các bạn nhìn thấy nó vừa nó đẹp với cái mắt của mình à, nhưng các bạn cũng cần lưu ý là đừng đừng bé quá cũng đừng có to quá à, để cho nó nhìn cho nó cân đối à, mình viết lại về thêm vài chữ cho các bạn quan sát nha rồi các bạn cứ tiếp tục như vậy đến khi nào các bạn viết các bạn ừ, luyện khoảng mỗi chữ như vậy khoảng từ bạn bạn viết 30 lần à, thì các bạn sẽ nhớ rồi đến n n a n m là chung một nhóm ở chữ thường mình đã luyện rồi đó thì âm n mình vẫn viết độ cao là hai ly rưỡi à, bây giờ mình sẽ viết lại chữ thường cho các bạn xem nha Rồi, đây là n thường. Rồi mình sẽ sáng tạo. Sáng tạo với n thì ANM là một nhóm khi mình đã chọn luyện một cái bộ chữ nào thì mình sẽ thống nhất. Ví dụ như A là cách bắt đầu của ANM là gắn nhau. Vậy thì khi mình chọn bộ chữ sáng tạo này với nét sáng tạo này là đầu tiên thì mình đến N mình cũng phải giữ cái nét này để mình viết N cho nó thống nhất cùng một bộ. Rồi bây giờ như vậy thì N mình sẽ viết thế này. vẫn đảm bảo độ cao là hai ly rưỡi à, cái nét này cũng giống như chữ âm A rồi giờ mình đây mình sẽ lựa lượng xuống rồi nét thứ hai mình đưa lên rồi mình sẽ viết thêm vài chữ để cho các bạn thấy nha rồi tương tự vậy các bạn tiếp tục với à, luyện khoảng 30 à, chữ thì các bạn sẽ nhớ cái cách viết rồi mình tiếp tục với m nha m à, cũng bắt đầu giống như vậy mình sẽ viết lại chữ cơ thường cho các bạn xem Rồi, bây giờ mình sẽ sáng tạo với M cũng giống như vậy. Các bạn cứ viết trước chữ N trước đi đây giữ về chữ n giống ban nãy rồi đây là chữ n thì đối với m các bạn chỉ cần lưu ý là mình đặt bút điểm ngay đây nè Đó, các bạn kéo một đường xuống rồi sẽ ra chữ m vậy thì khi mình viết mình sẽ né cái chỗ này ra rộng hơn một chút xíu nữa các bạn sẽ dễ kéo đường nét này xuống rồi mình viết lại cho các bạn xem nha rồi từ vị trí này có em m rồi mình viết lại nha à, khi các bạn đã luyện xong chữ ANM xong rồi thì các bạn hãy luyện câu à, bắt đầu bằng A à, ví dụ à, đối với âm A thì mình sẽ viết cái câu ăn vóc học hay hay là bạn có thể tự nghĩ ra một cái từ nào đó các bạn viết và bắt đầu bằng âm A à, ví dụ như là đối với âm A thì ngoài câu ăn vóc học hay các bạn có thể viết các từ ví dụ như là ăn sáng à, hoặc là ánh sáng hoặc là ánh trăng à, vân vân à, chúng ta có thể tự viết các từ đó để chúng ta tập nối chữ vào à, ví dụ như mình sẽ viết câu là ăn vóc học hay các bạn nhớ lưu ý là khoảng cách các con chữ của mình vẫn là một ô ly nha à, các bạn cũng lưu ý cái điểm nối chỗ o với cờ nha à, và dấu à, các bạn lưu ý là bỏ dấu trên ô ly thứ hai nhỏ vừa vừa trên chữ à, khi viết âm o với chữ hờ thì mình nói này ví dụ như giờ mình âm hờ mình kết thúc ở đây mình sẽ đưa cao lên luôn là mình đi trở về để mình nói nè rồi đến đây mình sẽ dở bút lên là mình đặt bút qua bên đây để mình thắt một dấu thắt rồi mình sẽ viết tiếp âm cờ các bạn để ý chữ mình viết nó liền nét rồi ví dụ như giờ mình nói thử chữ um, ánh trăng à, các bạn có thể viết dần dần để các bạn à, cho quen lại mình viết khoảng hai ba dòng vậy các bạn và mình sẽ nói ở đây dấu sắc mình bỏ ra làm a trăng cũng cách ra một ô ly các bạn xem đến từng đoạn các bạn có thể tạm dừng lại rồi mình luyện mình luyện xong mình thấy được rồi mình hãy xem tiếp cũng được để các bạn xem qua một lần rồi đến các bạn viết là các bạn cũng phải bấm để xem lại thôi rồi đối với n à, thì các bạn có thể viết câu là um, nét chữ nết người hoặc là các bạn tìm cái từ ngữ nào khác mà có bắt đầu bằng n mà đầu câu mình sẽ viết qua đó các bạn ví dụ mình sẽ viết cái câu là nét chữ nết người rồi à, mình viết nhanh các bạn để ý mình nhấn bút nha các bạn lưu ý đánh phá sáng tạo là mình cố gắng là mình bỏ dấu cho nó chuẩn lại dấu ngã mình bỏ vừa thôi mình đừng có hất lên cao quá rồi dạ, đến âm m à, tương tự như vậy âm m mình sẽ viết câu là muốn giỏi phải học à, hoặc là các bạn có thể tùy chọn với một cái từ khác cũng được nha rồi, ví dụ giờ mình sẽ viết cái câu là muốn giỏi phải học đây các bạn lưu ý mình nhắc lại cho các bạn một số chỗ để các bạn nhấn thanh đậm cho đẹp ví dụ như đối với chữ muốn là chữ muốn âm u à, thì các chữ như là u y tờ thì mình sẽ nhấn đậm ở trên đầu là đậm ở trên đầu này ví dụ như khi bạn viết nhấn âm u nè đây trên đầu này mình sẽ nhấn nè nhấn bút nè sau đó mình nhẹ lên nè rồi mình đưa lên trên nè lên trên này mình sẽ nhấn bút nè rồi sau đó mình nhẹ xuống nè đó. thì âm u của mình nó sẽ đậm ở trên đầu à, âm tờ cũng vậy âm tờ y tờ là cũng đậm trên đầu ví dụ như âm y nè rồi mình sẽ nhấn bút nè rồi sau đó mình dở bút lên đó. thì đậm sẽ đậm trên đầu này đó. các bạn lưu ý mình viết nhấn như vậy để chữ mình nó thật là đẹp rồi đến anh tờ cũng vậy này anh tờ mình viết nhấn nó đậm như này đưa lên mình đưa lên trên rồi mình đây mình sẽ nhấn nè rồi sau đó mình nhẹ dần nè rồi để mình đá lên nè đó, thì âm tờ của mình nó sẽ được đậm ở trên đầu và N M à, thì sẽ đậm dưới chân à, đậm dưới chân thì mình sẽ viết cho các bạn xem nha giờ đây chính giữa đây bình thường là tới đây khi mà vừa qua cái cong chỗ này các bạn sẽ nhấn bút nè rồi tới đây các bạn dừng đó thì nó sẽ đậm ở dưới chân nè rồi mình sẽ nối cái nét thứ hai vô nè rồi nhấn nè dở lên liền nè đã lên nè đó thì chữ n của mình nó đậm cái nét này nè là đậm dưới chân còn cái nét này là đậm ngay chính giữa bụng là các bạn xem thử cái trong các vở mẫu người ta viết là đậm ngay chính giữa bụng nè khi mà các bạn nhấn bút tốt thì nó sẽ đậm được ngay chính giữa bụng vậy thì nhìn chữ của mình nó sẽ rất là đẹp à, m cũng vậy à, mình viết m là nhấn được như thế thì đậm chính giữa và dưới chân thì nó sẽ đây đậm dưới chân nha rồi nét thứ hai thì bạn nhấn là dở lên liền nè rồi, lên nè nhấn nè dở lên liền nè đó. rồi các bạn lưu ý cái cách cách nhấn bút như vậy để mình viết ra những chữ nó sẽ được đẹp hơn rồi các bạn à, sau cái bài ANM mình sáng tạo với ANM bài thứ nhất này thì các bạn có thể à, viết cái bài quê thơ nhớ quê ở trang số 10 à, trong cái vở luyện màu hồng ở khóa cơ bản á, mình có thể viết bài nhớ nhớ quê à, với chữ lớn của cái tựa nhớ quê thì ban đầu các bạn cứ à, viết chữ thường à, chữ lớn thường giống như trong mẫu rồi sau đó à, những bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn viết chữ sáng tạo mà chữ lớn để các bạn đề tựa như thế nào à, xin chào các bạn các bạn viết bài xong rồi các bạn chụp hình và đăng lên nộp bài à, mình sẽ xem và sửa bài cho các bạn à, xin chào các bạn à, chúc các bạn luyện thật là tốt nha